Chính chủ cần bán nhà xây mới đã hoàn thiện 100% tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhà được xây thiết kế 4 tầng, rất là đẹp và hiện đại. Có hướng chính là hướng Đông Bắc. Đường trước nhà là rộng 2,5m. Cách ngõ ô tô là 100m. Đây là tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây. Toàn bộ là phía trước ngôi nhà mặt tiền được là ốp lát bằng gạch ốp lát granite cửa là sử dụng là cửa hai lớp ở bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và ở phía bên trong đó là cửa ờ, gỗ New Nam Phi Đấy, chúng ta thấy ở phía trước ngôi nhà này Đấy, cửa rất là rộng và thoáng sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía bên trong từng tầng để cho mọi người có thể biết hiện tại đây là tôi đang đứng ở trong tầng 1 thì toàn bộ ở trong tầng 1 là hệ thống trần sẽ được thiết kế là trần thạch cao kết hợp với đèn led gạch ốp lát gạch lát nền là sử dụng là gạch granite 60 60 sẽ được chia làm hai khu ở phía bên trong là khu bếp đây khu bếp đây là chúng tôi đã lắp đặt uh, sẵn đây là khu vực uh, để bếp ga với chậu rửa sau này chúng tôi sẽ lắp thêm là tủ gỗ ni nam phi ở đây Đấy, sẽ lắp đặt hoàn thiện đầy đủ để cho mọi người chỉ việc chuyển đồ về và ở thôi đấy không phải uh, lắp đặt thêm bất kỳ một cái gì nữa cả tầng 1 này sẽ được thiết kế thêm một khu vệ sinh phụ đấy, sẽ có bồn cầu và máy bơm nước bơm nước tổng toàn bộ ngôi nhà cũng được ốp lát bằng gạch granite 60 60 cửa sẽ sử dụng là cửa à, nhôm hệ cao cấp đây là phía bên ngoài đây gian ngoài là gian phòng khách và đường trước nhà đấy phòng khách rất là rộng Sau đây là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà. Như chúng ta thấy đây là toàn bộ tay vịn cầu thang là được sử dụng là bằng gỗ lưu Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là được ốp nát bằng à, đá granite cao cấp. Ở trên tầng 2 là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh cho nên là cái diện tích sử dụng nó rất là rộng đây chúng ta có thể thấy đây đây là phòng ngủ đây rất là rộng cũng được uh, sử dụng là trần thạch cao với lại đèn led cửa gỗ thông phòng là sử dụng là bằng cửa gỗ như nam phi gạch đát nền là sử dụng là gạch ờ, vân gỗ cho nên là khi cảm giác chúng ta vào trong ngôi nhà thì là sẽ rất là ấm cúng và rất là sạch sẽ sẽ có một cái cửa sổ chính để hướng ra bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí toàn bộ hệ thống nữa. lỗ để lắp đặt điều hòa đường dây mạng đường dây cáp là đều được chúng tôi chờ sẵn để mọi người có thể lắp đặt rất là dễ dàng đây là khu vệ sinh của tầng 2 Đấy. phòng vệ sinh rất là rộng sử dụng là gạch ốp nát là 30 60 hàng loại một cao cấp hệ thống bồn cầu và lavabo là chúng tôi sẽ lắp đặt cho mọi người là bồn cầu inox thiết bị vệ sinh là hàng Hàn Quốc nhập khẩu và cửa ngăn phòng vệ sinh sẽ sử dụng là cửa nhôm hệ cao cấp ở phía bên trên tầng 3 thì sẽ có thiết kế tương tự như ở tầng 2 là chúng ta là sẽ có một phòng ngủ chính và một phòng vệ sinh Đấy, cho nên là cái diện tích sử dụng của nó rất là rộng đây đây là phía trên tầng 3 bên ngoài là phòng ngủ và đây là phòng vệ sinh Tiếp theo đây là tôi mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 Thiết kế của tầng 4 thì là sẽ có là một phòng thờ Một khu giặt đồ và sân phơi Đây đây là phòng thờ Phòng thờ được lát bằng à, gạch vân gỗ Rất là ấm cúng và rất là đẹp Và phía bên ngoài đây đó là khu giặt đồ và sân phơi Đây toàn bộ là khu sân phơi đây chân đều là đổ sàn bê tông hết đã được quây ờ, chuồng cọp rất là kín rất là an toàn đây là khu vực để máy giặt và đây là khu vực vòi rửa xung quanh chúng ta có thể thấy đây là toàn bộ là khu vực đông dân cư nhà cao tầng trong vòng bán kính 500m là có đầy đủ hết toàn bộ các tiện nghi và chúng ta có thể thấy ở phía bên ngoài kia đấy là đại lộ Thăng Long rất là gần tôi vừa giới thiệu cho mọi người là căn nhà tại à, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội có diện tích là 30 mét vuông hướng chính là hướng Đông Bắc được xây dựng thiết kế 4 tầng gồm một phòng bếp, một phòng khách hai phòng ngủ, một phòng thờ và một sân phơi đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 050 triệu có hỗ trợ sang tên sổ đỏ hỗ trợ toàn bộ oh,